xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình sức khỏe và đời sống của VNTV hôm nay. quý vị, ở trong chương trình hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với hai vị khách mời. Trước hết là bác sĩ Hoàng Phương Mai là bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa và cũng là giáo sư giảng dạy tại trường UCSD. Và bên cạnh đó là em Brian Đỗ, em là sinh viên năm thứ ba à, về y khoa cũng đang theo học tại trường UCSD và um, bác sĩ Mai Hoàng cũng như là Brian Đỗ là một trong những thành viên à, tổ chức một cái chương trình rất là hữu ích cho cộng đồng của chúng ta sắp đến đó là buổi chích ngừa COVID-19 miễn phí vào ngày 15 tháng 5 sắp tới do hệ thống y tế trường UCSD tổ chức. Trước hết Vân Anh xin chào bác sĩ Mai và Brian. Chào chị Vân Anh à, và cũng xin chào quý khán giả. Cảm ơn cô. À, tên con là Brian Đỗ, con là sinh viên năm thứ ba ở UCSD and uh, con là một cái vaccine coordinator cho UCSD Việt Nam cho host cái chương trình này Wow, cảm ơn Brand rất là giỏi. À, trước hết thì um, bác sĩ Mai có thể cho quý vị khán giả được biết thêm à, một chút xíu về cái uh, background của bác sĩ là à, hiện tại bác sĩ đang làm việc tại trường UCSD cũng như là giảng dạy được bao lâu rồi thưa bác sĩ? Dạ, yeah, um, tôi là uh, Hoàng Phương Mai. Um, Mai đi qua được nước Mỹ lúc Mai 10 tuổi, à, và khi Mai bắt đầu học là học ờ, trường đại học là học ở trường ờ, à, UCLA, University of California, Los Angeles. À, sau đó Mai đi vô học y khoa ở trường University of Vermont và sau 4 năm thì Mai chuyên về ngành sản phụ khoa ở trường à, Yale University. À, sau đó Mai đã đi làm ở à, ngoài à, những cái văn phòng riêng ở San Jose cũng như là ở Laguna Beach à, rồi à, trong khoảng à, trong vòng 2 năm rưỡi nay Mai đã đang làm ở trường à, University of California San Diego à, làm bác sĩ sản phụ khoa cũng như là à, dạy học cho những sinh viên đang ở trong trường y khoa và cũng như là những người bác sĩ đã ra trường y khoa rồi nhưng mà đang à, thực tập để chuyên về ngành sản phụ khoa. À, cảm ơn ờ, bác sĩ ờ, Mai rất là nhiều. Quý vị thấy là bác sĩ Mai của chúng ta còn rất là trẻ phải không quý vị? À, nhưng mà đã là một vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng như là một vị giáo sư giảng dạy về y khoa. Trước khi đi vào chi tiết chương trình ngày hôm nay thì Anh xin mời bác sĩ uh, theo cái chuyên môn của mình cũng có thể uh, cho quý vị khán giả được biết là, là cái sự quan trọng của uh, chích ngừa mặc dù chúng ta biết hiện nay là cái um, số lượng bị chích ngừa cũng đã rất là nhiều rồi à, nhưng mà bác sĩ thấy là cái tầm quan trọng của nó như thế nào đối với những ai chưa chích ngừa và chúng ta cũng biết là có một số những người mà chưa chích đó họ lo sợ là khi chích ngừa um, sẽ bị những sai effect và đặc biệt là trong thời gian vừa qua với những cái tin tức là uh, khi mà chích thuốc bị ờ, ờ, người này bị cái thứ này người kia bị thế kia cho nên nhiều khi người ta rất là sợ thì xin bác sĩ à, có thể cho quý vị khán giả được biết về cái nhận định về điều này. Dạ, yeah. Ờ, à, cảm ơn chị Vân Anh. À, chị hỏi rất là nhiều câu rất là quan trọng. À, cho Mai uh, trả lời trước là cái uh, thứ nhất bây giờ đó trong tiểu bang Cali chỉ có khoảng chừng uh, 40% à, tổng à, tổng cộng 40% người à, đã chích ngừa có nghĩa là hơn 50% nhiều người vẫn còn chưa chích ngừa cái đó có nghĩa là mình vẫn có thể bị bệnh mình vẫn có thể lây bệnh à, cho nên vẫn phải à, mà dù cho mình đã chích ngừa rồi thì mình vẫn phải cố gắng à, giữ tay vẫn phải đeo mặt nạ à, vẫn phải giữ khoảng cách tại vì mình không có biết được cái người mình đang đối diện người ta à, à, chích ngừa hay chưa à, cái thứ hai cái chích ngừa nó cũng à, thuốc chích ngừa nào cũng vậy không có cái thuốc nào là một trăm phần trăm dù cho mình chích đi nữa mình cũng uh, không có nghĩa là mình không có thể bị bệnh cái chích ngừa nó làm cho mình nó giúp cho mình để cho mình không có bị nặng để cho mình không có phải uh, bị vô nhà thương hoặc là không có rủi may mà bị mất mạng sống nhưng mà nó không có nghĩa là mình à, hoàn toàn 100% à, bảo vệ được cho nên mình vẫn phải cố gắng à, rồi cái uh, chị uh, Vân Anh cũng hỏi là những cái uh, có nhiều người người ta sợ uh, vì những cái uh, phản ứng phụ của cái uh, chích ngừa này cho nên người ta không có dám uh, người ta sợ người ta không chích ngừa um, thì uh, mai khuyên đó là cái gì cũng vậy uh, dù cho một viên thuốc Tylenol mình uống nó cũng có uh, phản ứng phụ uh, cái chích ngừa nó cũng vậy nó cũng có một phản ứng phụ thì cho nên mình phải nghĩ coi cái cái uh, cái phản ứng phụ với cả cái bệnh uh, covid cái nào nặng hơn cái nào mình sợ hơn à, cái phản ứng phụ của cái chích ngừa đó thì là mình có thể bị cảm thấy mệt mình à, hơi bị sốt cái tay mình bị đau bị tê à, nhưng mà đối với ngược lại nếu mà mình bị cái bệnh à, covid này thì mình có thể 20% có thể bị đi vô nhà thương mà bị nặng đến nỗi cần phải đi vô intensive care unit cần phải có cái ống để thở mà mình cũng có khoảng chừng từ 1 tới 3% bị mất mạng thì mình phải so cái đó với cái phản ứng phụ à, cái phản ứng phụ với cái à, bệnh nặng thì cái nào mình sợ hơn theo mai thì cái vẫn nên chích ngừa đừng có sợ vì những cái à, phản ứng phụ nhẹ như vậy mà à, để cho mình bệnh hoặc là người thân mình bệnh và đó là cái lý do mà trích ngừa COVID-19 rất là quan trọng à, phải không bác sĩ Mai dạ, à, vâng thưa quý vị đó là cái lý do mà tại sao trong ngày à, thứ bảy sắp tới đây đó là ngày 15 tháng 5 thì à, hệ thống y tế trường UC Sandy uh, à, SD đã à, có tổ chức một buổi trích ngừa COVID 19 miễn phí mà Brian là một trong thành viên của ban tổ chức. À, xin Brian có thể cho biết à, chi tiết về cái à, chương trình này là à, ai cũng có thể đến à, hay không và cái chương trình mà khi mà mình ghi danh đó, nó có khó khăn như thế nào mời Brian. Yeah, um, uh, thì uh, ngày 15 tháng 5 uh, ờ, tuần sau có um, chương trình COVID vaccination event mình cho Pfizer vaccine cho um, người um, tuổi 16 đổi lên á được có à. vaccine cho ai ai cũng được cho 16 tuổi tuổi lên á um, anh muốn chích thì muốn chích bên uh, ờ, 8 giờ sáng cho 12 giờ chiều uh, thì muốn, muốn chích đăng ký là giỏi lắm muốn đăng ký thì đi lên uh, ờ, calendly.com slash ucsd vietmed slash may 15 good shepherd um, and that's it and then có muốn uh, có muốn con muốn giúp có gì em muốn đăng ký giúp gì á thì gọi 858 sao com 9 com com tám trên ờ, uh, 6 giờ chiều cho 8 giờ đêm thì mình thì gọi bên uh, bên đó thì mình mình giúp thôi à, <laughs> nếu mà những ai mà tới ngày hôm đó người ta mới biết cái event của mình mà người ta chưa có kinh doanh thì người ta có thể bắt có thể tới được không Ryan? dạ có dạ có walk in mình có đăng ký trước á, thì đi nhanh hơn nhiều và có có được đi walk in dễ lắm yeah. so this vaccine uh, site will take place in Mira Mesa um, like Gold said is 8200 Gold Coast Drive San Diego 92126 and we really encourage the community to come out here especially the Vietnamese community and those not just the Vietnamese community, but those that have hard have a hard time accessing technology. We have people on standby from 6 to 8 p.m. Um, just call 858-609-0038 and we'd be happy to assist you on um, signing up for your appointment. If you can't, um, if you have trouble, difficulty signing up, you're always feel free to walk in and we're happy to help. Dạ, yeah. thưa bác sĩ Mai là một người bác sĩ về sản phụ khoa thì và ờ, Vân Anh xin được hỏi bác sĩ là hiện nay với những người sản phụ tức là những bà mẹ đang mang thai thì cũng rất là lo ngại ờ, không có dám chích ngừa thì ờ, bác sĩ có cái lời nhắn nhủ gì với những vị sản phụ mà đang lo ngại do dự chưa chích covid vaccine? Um, đối với uh, khi mà phụ nữ khi mình mang thai thì à, mình rất lo không những lo về sức khỏe của mình mà mình cũng lo về sức khỏe của à, thai nhi à, nếu như vậy đó thì mai khuyên càng nên phải chích ngừa lý do là tại sao thứ nhất khi mà phụ nữ khi mà đang mang thai cái chất đề kháng à, của mình nó yếu hơn so với lúc mình không có không có bầu à, cái đó có nghĩa là nếu mà mình bị bệnh thì mình có thể bị bệnh nặng hơn cái cơ hội mà mình phải đi vô nhà thương à, cái cơ hội mình phải đi vô à, bệnh nặng đến nỗi à, phải đi vô intensive care unit hay là cần cái ống à, để thở thì nó cao hơn rất nhiều à, sau đó nếu mà mình bị nặng như vậy thì dĩ nhiên là mình có thể bị sảy thai hoặc là em bé cũng uh, có thể bị mất em bé uh, cho nên nếu mà mình chích ngừa không những mình có thế giúp để cho mình không có bị nặng như vậy mà cái thứ hai mình có thể uh, cái người của mình cái người uh, mình có thể truyền cái chất đề kháng qua cho em bé rồi sau đó em bé sau khi em bé sanh ra em bé cũng có cái chất đề kháng cho cái uh, con uh, virus này uh, được vài tháng um, cái thứ hai nhiều người sợ là lỡ khi mình chích rồi mình bị sảy thai hay là nó có ảnh hưởng gì không cho em bé hay là cho cái thai của mình thì cái đó uh, cũng nên không nên sợ tại vì khi mà người ta so sánh những phụ nữ đang có thai mà chích ngừa so với những người phụ nữ không có thai chích ngừa thì người ta thấy cái um, phản ứng phụ nó cũng bằng nhau thôi nó cũng không có hơn gì hết à, với lại em bé thai nhi nó cũng không có bị ảnh hưởng gì hết à, lý do vì lý do như vậy à, mai nên khuyên những người à, mà đang có ma, à, thai hay là đang tính có thai nên chích ngừa và nếu có muốn câu hỏi gì thêm thì nên nói chuyện với bác sĩ của mình dạ vâng à, vân anh cũng được biết là cũng có những người à, bác sĩ khuyên là không nên chích ngừa phải không bác sĩ à, cho nên nếu mà chúng ta à, sức khỏe đầy đủ để mà đi chích ngừa thì nên mạnh dạn phải không bác sĩ dạ đúng tại vì có nhiều người người ta không chích ngừa được tại vì uh, người ta thí dụ giống như bị ung thư hay là người ta uh, yếu quá hay là những trẻ em nó uh, không được chích ngừa thì mình nên chích ngừa không những để giúp cho chính bản thân của mình mà mình có thể giúp cho những người chung quanh của mình uh, uh, cộng đồng của mình nữa dạ vâng à, và à, trong suốt một năm qua đó bác sĩ vì cái covid 19 này cho nên mọi người à, đã là một năm rồi cho nên mọi người có cái thói quen à, giữ sạch sẽ vệ sinh hơn mọi năm à, trên mà thì bác sĩ nói là cái sự mà à, đeo khẩu trang à, rửa tay thường xuyên cũng giảm thiểu cái à, bệnh cúng hàng năm của năm nay cho nên nếu chúng ta tiếp tục à, giữ vệ sinh chung như vậy thì không chỉ là ngừa covid 19 mà còn người những bệnh khác nữa không bác sĩ dạ đúng à, à, giống như là à, chị Vân Anh nói à, bệnh cúm à, bệnh cái flu hay là bệnh cảm à, rất có nhiều loại bệnh có thể truyền à, qua bằng à, à, uh, nó nó ờ, nó gọi là air droplet có nghĩa là thí dụ uh, cái mình ho uh, nó nó nó trong cái uh, nước miếng nó phun ra trong tay khi mà mình đụng vô uh, thì có uh, mình càng giữ uh, được vệ sinh thì uh, càng giúp cho mình với những người thân của mình dạ vâng um, ho hoặc là hắt xì ha bác sĩ ha um, dạ. rất là hay là chúng ta thấy trong suốt một năm vừa qua thì hầu như mọi người đã có cái thói quen uh, giữ gìn vệ sinh uh, rất rất là tốt uh, vâng cảm ơn bác sĩ Mai rất là nhiều cũng như là Brian uh, một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị uh, cái nào mà chưa chích ngừa thì uh, hãy uh, vào trong cái link mà chúng tôi sẽ bỏ lên trên màn ảnh để cho quý vị vào đó để ghi danh uh, và Brian cũng như là các thiện nguyện viên các em sinh viên những thiện nguyện viên ban tổ chức của hệ thống y tế trường UCSD và một cái điều quan trọng việc nhớ là hoàn toàn miễn phí hoàn toàn miễn phí nha quý vị và Brian ơi cái chương trình này đó là à, có tình à, thiện nguyện viên hay không và trong cái à, ngày 15 tháng 5 đó đó thì ban tổ chức của chúng ta có cần ai mà muốn đi ra giúp thì có cần không Brian? Dạ có, dạ có. Um, chút xíu mình có posting on um, uh, our UCSD Facebook page mình muốn uh, volunteer muốn giúp nói chuyện translate um, trong tiếng việt á, tiếng mỹ cho tiếng việt á, phải hỏi hay cái câu cái um, cái câu um, chú or cô có chích ngừa hay không uh, cách đây 14 ngày and then um, chú or cô ở ai á, có um, dị ứng không hay không and then xong đó là dạ. giỏi cho nhau làm cho nhanh hơn nhiều Um, cũng giống như Brian, uh, Mai muốn nói là cái buổi chích ngừa hôm đó sẽ uh, có nhiều uh, nhân viên có thể nói được uh, nhiều tiếng rồi nếu mà mình sợ mình không biết nói tiếng Mỹ hay là mình sợ mình không hiểu computer hay gì hết thì những em học sinh y khoa những em học sinh uh, đại học uh, đang bỏ thời gian sẽ giúp rồi ngoài tiếng Việt cũng có uh, người để dịch uh, thông dịch uh, tiếng Mễ um, để tại vì cái cái cái cái cái cái home uh, clinic này là để um, à, UCSD Health đã đang uh, cố gắng giúp cho những uh, um, nhóm tiểu số mà không có thể uh, chích ngừa được uh, vì hoàn cảnh vì lý do nào đó rồi cái thứ hai uh, mai muốn nói là um, vaccine uh, có nhiều người người ta sợ người ta muốn nói là trong vòng 3 vaccine người ta chỉ có muốn loại Pfizer hay loại loại Moderna hay là loại uh, Janssen thôi người ta không có muốn cái loại kia thì mai uh, thêm một câu uh, khuyên nữa là loại nào cũng tốt hết loại nào cũng có thể nó cũng giúp để cho mình không có bệnh nặng uh, nếu mà mình có cơ hội thì cứ lấy dù uh, cái nào nó cũng tốt giống nhau hết uh, cho nên nếu cơ hội thì cố gắng đi chích ngừa để bảo vệ bản thân của mình bảo vệ gia đình bạn bè và cộng đoàn của mình Dạ, yeah. à, cảm ơn bác sĩ Mai và cảm ơn Brian rất là nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và hẹn gặp quý vị và các bạn tại à, cái event sắp tới do hệ thống y tế trường UCSD à, tổ chức đó là buổi chích ngừa COVID-19 miễn phí. À, cảm ơn Brian, cảm ơn bác sĩ Mai. ああ。